già quá trẻ hay giờ còn gì nó không hỏi nữa tại phải nói chuyện ờ, có đề tài mình mới nói chứ mình đâu biết cái gì muốn nghe chuyện gì đâu trên trời dưới đất gì mình cũng trả lời được dạ ờ, yeah. Ờ, kịp dạ, được rồi chứ phụ gì trong cái wow thì uh, cái câu chuyện này không biết là đúng hay không nhưng mà em làm trên một cái unit gọi là psychiatric thì toàn là những người khùng điên những người nặng tới cái đó thì mỗi lần em đi làm có một người mẹ nó nó quậy không thể nào tưởng tượng mà mỗi lần tụi em mà đi làm mà nghe tới cái người bệnh nhân đó là nói chung là y tá ai cũng muốn gọi cho bệnh là nó quậy nói chung là trên người đó mà nó tìm được bất cứ một cái cái vật gì thì nó sẽ để vô người rồi phải chở bệnh viện nói chung là mỗi ngày cực nó lắm một ngày tôi uống mười mấy loại thuốc khi nằm đó ngủ thì thôi da gà lên không biết cái đó là cái, cái gì anh à, thứ nhất tại sao lấy tiền thế của kiệt mà đi ừ, ừ, nuôi mấy khùng kiểu này <laughs> nói ví dụ nha tâm từ bi dĩ nhiên mình phải nuôi phải không nhưng mà cái đó là do thằng này nó bị nhiều dông linh quá ở trong tù á những dông linh mà giữ á họ chết họ chưa bị đọ đó họ nhập cho nó mà đến lúc mà em dùng cái câu niệm phật là giống như một cái chìa khóa mở cẩm á thì những cái dông linh đó, nó đến gần em một cái trượt á anh nhìn thấy em cũng đang có bị dông theo á ừ, hiện giờ dạ, tại sư phụ ờ, từ bi mà đâu có thể nào mà không có giúp cho con con đang bị gặp nạn thì con cũng đang bị bệnh cho nên sư phụ nói đúng lời Dạ. đúng không dạ, đúng. nhìn biết rồi <laughs> dạ. thì uh, xin phép uh, để mà kể câu chuyện này thì uh, thì nói chung cái người đó công giúp uh, cầu nguyện thì họ chuyển đi được được hai Châu là ai Quang Châu mà người YouTuber ở Việt Nam đó đâu biết gì đâu nó chỉ là quay thôi mà không bao giờ hạt với nhau ai không hả Ủa tiếng kêu gì vậy ta? Tiếng ve. em như anh vậy thứ nhất đổi chỗ khác làm tại vì mỗi ngày mình thấy những cái đó ghét mà mình cũng bị depression mình thấy mặt em tái tái có âm theo và cộng cái chớp của em á cho ngàn vàng cũng không nên làm nó kiếm chỗ khác chỗ em đang làm vàng hàng chi thấy nãy giờ cái ót còn nó giỡn tóc gáy tưởng đâu ma nào chứ đây <laughs> là thật hàng chứ nãy là thấy lợn <laughs> ừ, tóc về á em đặt một cái bàn à, bàn cúng ở nhà dạ. em thắng em thắng nói là à, à, anh em mình âm dương lâu lâu ghé thăm thôi chứ ông mến em quá ông cứ đem hoài Ôi trời không thiệt người âm á người ta cũng giống như người mà bị lọt xuống dưới ờ, thuyền nhưng không biết lội vậy đó họ bám theo người nào họ hợp họ là họ bám hoài bám đứa nào mình chết thôi à họ mục đích họ muốn em chết để mà qua bên cõi kia có bầu bạn tại vì mỗi ngày hiện giờ em thiếu ngủ em ăn uống không ngon à, em chập chờn em make decision gì cũng uh, cũng cũng blurry đó cũng không có chính xác hiện giờ à, em có đi thầy não cũng vậy à Giờ vậy em đặt mâm cơm ha. Ờ, mâm cơm cúng ổng, ờ, xin xỏ ổng. Tại vì ờ, ổng là được người em chọn cũng như chúa chọn vậy đó. À, thì em quá quá dễ thương thì ổng chọn em. Em tưởng ảnh đi đầu thai rồi chứ. <laughs> Dễ gì, đâu phải ai cũng muốn đầu thai đâu. Ủa vậy à. Tại ừ. khi mà lúc mà em gặp anh nói chuyện với ảnh ở thế gian mình á, chỉ cần nói một cái câu thôi mà người mà trước khi mất á, có thiện cảm là người đó có thể theo một cái người đó hoài luôn á. em sẽ yêu anh suốt đời một cái thôi là xong luôn người đó không bao giờ tái giá hay là cưới chồng cưới vợ gì được trời ơi hàng chi tóc gái vợ hoài ta có ma sau lưng đó <laughs> <laughs> hai người ngồi thầy không vô ngồi thiện này thầy ngồi đây thầy thầy phá con chi vậy thầy dạ. con đâu kiếm cơm đâu con ngồi để con đón tiếp mấy bà con bỏ với máy bay qua đây <laughs> con nào đâu dám rìu à muốn mắc thợ đâu ô mình từ bi thiếu chỗ từ bi tụi nó là con cháu của à, Atola nó mới vô tù ông đó thì để cho chồng còn em từ bi á dạ. nếu em thật sự mà có tâm từ bi á mà cùng nghề của em anh chỉ em thà đi em làm mấy cái nết sinh home mà lo người già tại khi người già họ chết họ cũng cũng theo hộ em thôi tại họ cũng đã trải qua tới tuổi già rồi thì vô những cái nết sinh home uh, lớn tuổi hoặc là những cái nursing home của mà private á, là là hay nhất còn uh, ở trong tàu là yêu tinh ghê gớm lắm mấy thằng chết trẻ nó dữ lắm <laughs> căng quá bữa nay gặp trường hợp này cũng căng á còn nếu như mà em về em cũng mà ảnh tiếp tục theo anh hoài thì sao ờ, gặp ờ, rảnh rảnh lên đây gặp anh nữa em lo, lo chỉ một chiêu thôi làm thử đi coi hết không rồi em có lúc mà em cúng ở trong nhà hay là ở ngoài phải hướng về đông bắc không hả sư phụ không có hướng nào cũng được chứ rồi em cứ nói tên của anh ảnh lên đi đừng có đi ừ ờ, em để cho em còn người dương em còn có sự sống cái họ cứ lãng giảng em hoài em khó mà làm được gì lắm ghế em em ngồi, ngồi ghế này, đây mỗi ngày em về em làm vậy ở chân la ngồi thiền để mà lấy cái hearing lại bắt ấn này ấn ta muội ghế này thấy nó ngọn nhưng mà ghế này không có đã bằng ghế đó ghế đó ngồi được đó này, này rồi bỏ vô rồi ăn gì em hít vô ba cái đầu tiên à, không mấy cái đó là thôi cái đó hơi khó mà em nghĩ vậy đơn giản thôi hết ra hết ra ba cái rồi cái em lấy mắt thứ ba em nhìn ra mũi nhìn đây nhìn xuống cứ mỗi ngày em ngồi vậy nửa tiếng cho anh để mà từ từ em tập trung lại rồi cứ mỗi ngày cứ ngồi ngồi thiền vậy đó hít vô thở ra mới làm thấy mất hearing khó chịu á là em làm vậy tháng sáng á em ra có mặt trời là phía dương á thì em cũng ngồi ghế vậy em cứ ờ, <laughs> đại khái là là trượt trưởng nó ra phải không <laughs> tức là trong cái trong cái, à, không ma nó là khói đúng không nó cũng là gió thôi thì mình phải làm gì ra chứ nó nằm trong bụng mình hoài đâu được nó cứ lừng khừng em ăn cũng không ngon nữa dạ, thì, thì bởi vậy mới trưởng ra trưởng an gì chứ à, nhìn lên mặt trời cứ hít lên vậy đó rồi từ từ á là ma nó sợ mặt trời rồi từ từ cái những cái trượt trong người nó ra hay là hoặc mãi sư phụ này nay sư phụ đó rồi trên con lại xe với bộ á Ờ, lấy cái bịch của sư phụ với ngay chỗ mà cái cái gạt ờ, gạt đèn à, vợ trái qua phải có mấy cái chuỗi nhỏ nhỏ đưa là sư phụ mới nữ này cũng tội nghiệp quá ta cứ thế mà làm tội nghiệp quá ha tâm từ bi mà bị hại kiểu này là vì bởi vì em đi mà không có trí không có dũng tại vì không, không có trí không có dũng thì em lúc em có hiểu gì thì em thấy anh đang chết đi anh đang nhưng mà cũng nhờ vậy em mới mới mang sắc tới đây gặp anh đúng không dạ. chứ nếu không có gì là ở nhà em chửi anh rồi ông nội dạ, này <laughs> dạ, ảo dạ. tưởng dạ có em nghe anh mấy năm nay rồi dạ để người nào qua người đó chị bữa hổm bị ma nhập cũng nhiều lắm em dạ. cứu chị rồi đó dạ chị này bữa hổm ốm nhách xém chết ma nó theo quá trời luôn mà không phải chị bệnh ma nha <laughs> ở dưới đầu cầu chẳng mà người đặc biệt nó cũng có những cái đặc biệt đi chung à, cái thác kẹt Mm. Ừ. mỗi ngày trở được nhiều mang vô đây ai có duyên tặng Nữa, lâu vô lại cho em cộng nè đừng kêu sư phụ khoan sư phụ cứ làm bạn với à, à, làm bạn với thằng trinh làm bạn với mấy đệ tử này đi ờ, làm bạn trước đi mỗi lần em ngồi thiền á nhìn cái tờ này một cái tờ này không phải tờ đó à. Rồi qua đây để nó cầm vô máy này quay em cầm máy trên mạng người ta nói mình làm thầy bùa nữa khổ ở trên mạng người ta khó chịu lắm không phải dễ như mình đâu nãy giờ niệm phật cũng nhiều rồi nó thiệt thôi rồi được rồi đó đỡ đỡ rồi đó mình cứ đi xuống với chùa làm bạn với uh, nhỏ này đó chinh đó để, để, à, để mà giờ ở đây làm bạn với nhỏ đi lấy số điện thoại cái dẫn vô đọc kinh nó con là lấy nước của mẹ nó gọi đậu đó từ từ hết chứ không thôi mà mốt bị khùng rồi lấy chồng không được rồi ờ, từ từ cái chết yểu tội nghiệp không thể cứ đi đến đường đó, đó chuyện ngủ với ma mà sao ma không theo được nhưng mà em không muốn nói chuyện này nữa nha tại trên mạng em nói chuyện à, nó hay hơn tại trên đây em không phải là người xuống đây à, bắt ma bắt quỷ gì nhưng mà em là người đặc biệt thì ở trên mạng có những người không thích em mấy cái vụ ma quỷ này giờ mình nói chuyện khác nghe bà con rồi, rồi, rồi, rồi đứng gì đứng gì trên này làm gì để đem chút cho nó có điện vô nè rồi có ai câu hỏi gì nữa không hỏi chuyện trên trời đi hỏi chuyện ma hoài không thần hai hả hiện giờ mình đang phòng thần hai rồi nè hiện giờ là đang phong thần hai cho nên ờ, uh, việc mới xuất hiện uh, lạ lùng nè chứ cách đây bao bốn năm về trước đâu có ai biết là à, <laughs> có con có ông kia chú ngồi đây đậu giờ nó là đang phong thần rồi đó ừ? đầu tiên Việt Nam về làm gì hả bắt hết mấy ông thầy ông nào mà không đọc kinh được lăng nghiêm á làm ơn à, mặc à, quần à, áo sơ mi đi về à, lo cho vợ con con nào đọc à, đọc kinh à, thuộc lòng lăng nghiêm á thì ở lại giữ chùa từ đó thì cái quốc gia tự nhiên nó trật tự lại dễ yeah. ợt anh ngủ mình được nha lấy cái đồng tiền anh để gói em tội nghiệp quá y tá mà, mà chị bệnh đời người thường được nhưng mà chị bệnh cái thằng bể mà bị quỷ nhập chắc chị không nổi nhưng mà anh thấy nó đỡ anh khi mà em dạy nó niệm phật thì ờ, nó phải uống thuốc lại nó không có phòng quậy nữa chứ hồi xưa là ngày nào cũng chở là bình thì nó bị ma nhập mà yeah. Dạ. ừ. nó hai chiều bởi vì anh sợ nhất là chị à, mấy bệnh ma rồi lắm tại vì ma nó nó nói ok mày giỏi quá ha tao nhảy qua người mày tao thử cái này luôn á nó nhảy qua nhảy lại đó y như là truyền covid vậy đó thiệt mà ở đây mình có à, anh anh bắt á ông chị bệnh ma nhờ lúc ổng là thầy á nói mà bị ma nhập vô là ổng nữa cái tay tự nhiên bầm tím luôn á ờ ghê lắm á nó là luồng điện thôi nó như điện giật chứ giật người này giật qua người kia nhảy qua nhảy lại cứ kêu ờ nhưng mà, mà kiếm cái dấu yên tâm mới đeo chiếc cổ phải không à, vậy được rồi đó ừ, có đó đỡ lắm cao giáp này này của ai vậy Đúng rồi nó héo nó hỏi gì nữa không anh già quá trẻ rồi giờ thành ra mà mà quá ha mà có quỷ luôn rồi cái chỗ mà hôm trước mà anh Việt dẫn dẫn qua bên ngồi bên cái nhà trống đó cái chỗ đó là có dòng luôn mà tỷ luôn Ừ. nhưng mà khi đi lên chỗ bên nhà có bữa ngồi nghe cái gì đang đang nằm ngủ sau tiếng có chùa mở mắt ra là được lúc đó là tỉnh người thấy cô má lúc cái bà già mình nghĩ tâm cảnh cứ nghe chứ còn được anh nhà anh ha dạ. anh về nhà anh ngủ anh thấy hả dạ, dạ, thấy. cái xong rồi á thấy bà già mỹ tóc trắng luôn ừ, dạ. tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tỉnh là tôi thấy ghê ta dạ. dĩ nhiên chỗ đó hồi ờ, cứ ờ, vài ba tháng thì ờ, mấy vị trên á mới kêu đãi cho mấy cái mấy bên đó nó cũng thuộc thiên long sơn nhưng mà góc cuối cùng của thiên long sơn thì ma mỹ ma mọ da đỏ ma sú vật con nai nó chết thành con ma nai đúng không đầy hết trong đó lâu kỳ qua việc đãi cho nó ăn bữa thì lúc nào đãi nó ăn cũng có chụp mấy cái hình lại á mấy luồng khói tụi nó đi á nó đói dữ lắm là trong góc đó đó thì bữa mình không có chỗ sinh hoạt mình bị <laughs> chạy giặt mà à, nhưng mà kiệt biết trong đó có dông hiện giờ đang đây cũng có nè hiện giờ nè nếu không có dông á là mình kiệt biết mà kiệt, ờ, kiệt nó sau lưng nhiều lắm hiện giờ nè sau lưng đây nè mà ở đây đỡ hơn ngày hôm qua ở phía sau hông của building hôm qua là nhiều hơn nữa ở đây chắc nó còn lễ phật nữa đúng ra mai mốt mà mình ngồi nói chuyện mấy con chơi hồ cây nhan thua dĩa vòng tròn này Ê, mày đừng vô Đấy, sáng cho mình không có dĩa cho nên lâu tới đây <laughs> ngồi đó <laughs> ừ. ông sư phụ chỉ cầm cái nhang đi vòng á à, mình sơ cồ cái dòng đó à, nó không có tới giống như mình sơ cồ cái dòng bự này còn à, bây giờ nó lẫn lộn trong này rồi mình bắt là kia ông ra ông đuổi nó đi ở đây mình có cái băng gọi là Go Buster có phim Go Buster ở Mỹ á đây mình có băng chuyên viên <laughs> mình thì thuộc dạng khác cho nên mình không có dính líu mấy chuyện này nhiều Dâm có nghĩa là chúng sanh của chư thần á mình cũng là chúng sanh của mấy ông thần mấy tiên thánh rồi hồi lúc á mà hòa thượng nó siêu rời khỏi chùa này ở trong đó là mấy mấy người mà lên cái hình á hình vuông vuông nhỏ nhỏ trong đó là đa số là phật tử tu ở đây không á tại chùa này nó cũ rồi nó mười mấy năm á thì tu xong mình cũng lên nó ngồi luôn mà mấy người đó xưa lì sư phụ lắm có ông phó trụ trì ông binh nhẫn ông muốn ngồi trọng <laughs> rồi à, lúc đó sư phụ nói là nghĩ ở đây người ta vô cửa này người ta đọc kinh ngay chỗ tam thánh thì cái bàn dông kế bên thì kỳ quá cái phụ làm một cái phòng ngay chỗ mà ông thầy tây tạng có cái phòng á tính thỉnh dông vô đó cho nó khu riêng vừa mình thấy để mình thỉnh vô thôi thì là dông nó bu một đống có ngày đi tạng hiện lên trước mặt nữa nghĩa là cái gì nghĩ là thôi kệ à, cho nó ở đó đi đó để nó tu để nó đọc kinh chứ còn đem nó vô phòng á là mỗi buổi sáng à, cái nhóm phật tử đây mà ngồi ở đây đọc kinh á họ không có nghe được trên đọc kinh ở đây á, là để cho dông nghe đó ừ. chứ không phải là là mình chỉ là mình nghe không đâu chùa này linh lắm phải không hộ phát cái ngủ nó chuyện hoài mà ông cầm kiếp thì đóng trong đó bộ đã nói rồi mấy đệ tử tôi tu còn dở lắm <laughs> đừng theo làm cho nó sợ mấy ông nãy không có vô trong đó ừ nhưng mà bữa mẹ hiện ở trong đó mẹ hiện giờ cũng đang trong đó bữa mẹ khen con á làm cái ờ, bàn thờ đẹp mà ừ nó là thứ sáu mẹ nói ờ, mấy đệ tử con ở ngoan á là <laughs> đẹp rồi à, mẹ nói à, à, đừng có đụng chạm với người ta cái vụ đâu có biết à, <laughs> vậy là bữa nay đụng vô bốn mấy năm chục người trọng là mẹ đang mẹ nhìn thấy ngày hôm nay rồi cái vụ bữa nói mà cái không để ý ủa mấy đệ tử mình đâu có đụng chạm ai đâu thủ nó chuyển mẹ hoài chứ một mình ừ. mình cứ nghĩ đừng có bao giờ nghĩ cái chùa này của sư phụ đừng có bao giờ là à, nghĩ là mình con của ông trời là cao nhất cao hay không là do cái tâm của mỗi người ở trong đó suy nghĩ trong những họ suy nghĩ là cha mẹ là nhỏ nhất họ không có theo mà họ đã có cái chấp ai lớn ai cao là họ đã bị chấp rồi phật tử đa số họ nói phật là lớn nhất nên họ muốn tu phật thôi họ không muốn biết chuyện gì khác tu theo thiên là nhỏ hơn tu muốn về cõi thiên họ nghĩ có nhiêu họ bị chấp đó là đã là phạm luật rồi là đọ ngay chỗ đó rồi liền rồi ra là lớn nhất nếu không chứ không có nói kiểu này đâu tại vì có một lần hồi xưa bà thượng nó kêu làm sai Phật A Di Đà nói chuyện với cha cha là người ra lệnh cho Phật tức là đại ca diếp thì đức thầy mỗi lần nghe mà sư phụ làm gì gì đó là mẹ nói kêu sư phụ con giải thích cứ như là mẹ ra lệnh đức thầy được đức thầy đó là Phật đúng không mấy ông này là ngày nào cũng lại sám hối đại ca diếp tức là Phật mà thượng đế với Phật mẫu là Phật yêu chị đi mẫu thôi con muốn gì đó, kêu sư phụ con giải thích nói chuyện cứ như là cha mẹ sai đức thầy lập cái màn này thì con nghĩ tưởng bao nhiêu đó một cái một cái cuộc nói chuyện nhỏ như vậy thôi làm biết ai lớn ai sai rồi nhưng mà phật tử bị chấp chấp là do lòng tham cái lớn cái cao nhưng mà thật sự về cõi trời á, là cha là độc giác phật là lớn nhất rồi sau đó, đó những vị phật khác mới tu theo cái đường lối mà cha đã khám phá ra rồi lúc đó cha mới lãnh cái chức vụ là thượng đế cao nhất để mà lo viếng xuyến tam thiên đại thiên vũ trụ sao anh có gì nữa nó lớn lớn nó nhỏ anh không có vô cái máy nhận tại vì cái này nó không có điển thanh nghe ở chùa này điển trượt nó có nhiều ra dông linh nhiều mấy vị thì cũng có bảo hộ chứ mấy ông rồng đang đây mà à, có nghĩa là không có cái xấu nhưng mà không có không có nghĩa là không có cái theory không có cái tuyệt đối tốt mà trên núi Hương Sơn là khỏi nói rồi đi đâu tìm cái đó chảnh cũng giống như trong cái phòng máy lạnh mà có oxy rồi còn này là ở ngoài trời trời nắng à, thì mình cũng phải chịu khó đi mình chịu khó à, à, chứ gì mới thương bữa mẹ cũng thấy mình cảnh này cũng khổ nè mấy gì hiểu hết thì cũng như tu tập mà mình phải à, chịu mệt mệt á mới gọi là tu chứ còn mà tu thứ thiệt thì người ta ngồi bồ đòn có phòng cũng được có thảm rồi quá không tháng còn mình tu ngồi cái ghế này có năm đồng cái à ngồi chập chờ nó ngồi lơ mơ là té đó chiều rồi nhé nãy giờ này nó có một tiếng máy đi bụi thì cũng đông có khác có một cái là mình sinh hoạt ở đâu cũng được miễn làm sao mình ở đây để mình nói cái sự rõ rệt là con cháu họ thiên ngô thiên tướng kiệt này ngô tướng kiệt này không bao giờ giao duyên hay là dụ kêu ai hết tự nhiên khác chỗ đó mình tôn trọng những người mà họ diệu hay là phật tử trong kia họ không có hiểu nhưng mà sau này mà họ muốn được cái họ này không biết họ lúc đó đó cái phước họ còn không hay họ về họ bị cái gì á, là mấy bác giả chổng đi đi luôn á không có mang họ thiên rồi bị đọ rồi bị luân hồi thì mình chỉ tội nghiệp cái đó thôi hôm nay à, còn thời gian thì nếu họ không có hiểu sớm hay muộn nếu họ hiểu sớm họ còn có cơ hội nhiều họ hiểu trễ thì xong luôn cái uh, giấy chứng nhận passport chỉ khi mình còn mang sắc phạm mình đã quy y hướng đông bắc với cha lúc mình còn sắc phạm chứ còn lúc mình không còn sắc phạm nữa hơi khó lắm đại cuộc đã định rồi đầu quay qua đây rồi hết cười cái là nằm mơ cái là em thấy nhận em em làm đệ tử xong cái mơ thứ gì là em nói là trong mơ của cái đó anh nhận em làm đệ tử cho nên anh nhận em làm đệ tử hai lần trong mơ nó nó hai cái mơ khác nhau <laughs> cho nên không có biết có phải là có phải kêu bằng sư phụ hay không hay là chưa được kêu bằng sư phụ nhiều khi cái hồn em đã là sư phụ đệ tử anh rồi chỉ còn cái xác thì chưa <laughs> nhưng mà cái xác nó quan trọng bây giờ cái, cái xác là cái hồn là cái software đúng không cái cái xác là cái à, giống như con cái ta cánh tay robot con robot <laughs> giống như xe Tesla vậy đó nó chạy bằng computer <laughs> nhiều lúc mà cả hai mới kết hợp mới được sao sao muốn làm đệ tử anh vậy hả à, tại em em thì um, <laughs> thì à, à, cũng như là đạo phật rồi thì mình sống ở đây mình mình mình đọc nó nhiều god chứ em thì thích hai cái <laughs> cho nên là cho nên là cái lúc mà em nghe là đạo thiên tâm nó combine giống như là all oh, religion into one em nói trời cái đạo này là cái đạo em em theo là không biết là thiên tâm cho nên mới biết thôi thiên là trời dạ. tâm là cái tâm của mình dạ. là phật thì đạo của gọi là thiên đạo đạo ông trời nhưng mà học học uh, philosophy là kiểu phật ở cái thời đại văn minh đó, người học Phật nhiều chừng nào thành công ở ngoài đời nhiều chừng đó tại đạo Phật là đạo chứng minh khoa học ở đâu vậy dạ ở Seattle trời ơi Seattle luôn dạ xa dữ <laughs> vậy ta em qua em qua đây qua đây là thứ ba này chị thấy mặt cũng quen quen dạ hồi hồi hồi hồi hồi tháng tư em qua với anh của em với chị dâu với đứa cháu ngồi ngồi cùng bàn nói chuyện với anh Seattle dạ em có hình chụp em, em có hình chứng minh là em có ngồi đó <laughs> có hình có hình sư phụ ở đó nữa năm trước trên mẹ mấy chị vị nói sẽ có một ngày à, cái núi này á, sẽ gom lại tất cả những người mà có sứ mệnh cái núi nó cũng như là cái nơi mà ánh đèn vậy ánh đèn à, hải đăng à, tàu nó đi vô vậy đó thì những người có chân mệnh có họ thiên con thiên mà nhảy dù xuống á, tự động gom về à, à hình thức này hình thức khác à, biết bao nhiêu cản trở bởi gia đình hay đường xá xa xôi không có thành vấn đề cũng sẽ về để mà làm cái sứ mệnh của cái thời mạt pháp này